đã đang được ờ, đưa vào gọi là gần hoàn thiện rồi thì tầm khoảng 2 tầng hoặc là 3 tầng nữa thì chúng ta sẽ nhận bằng trao nhà đối với căn nhà này thì có sổ hồng riêng thổ cư 100% giá bán là 2 tỷ 250 triệu bao gồm một căn nhà phía trước, bốn phòng trọ phía sau và giá cho thơ mỗi phòng trọ phía sau sẽ dao động tầm khoảng là 1 triệu 2 đến 1 triệu 5 trên một phòng, còn căn nhà phía trước sẽ dao động từ 3 triệu đến 3 triệu 5 trên một phòng. Cho nên là thu nhập mỗi tháng tầm khoảng là 10 triệu và căn nhà này mới hoàn toàn. Từ vị trí căn nhà thì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển đến khu du lịch Đại Nam khoảng 4 km, thành phố Thủ Dầu Một tầm khoảng là 10 đến 12 km. Như cái nhà nhìn thấy, xung quanh dân cư sinh sống đông đúc và những căn nhà trọ đã hiện hữu và có người thơ kín nha cả nhà. Tại như chúng ta nhìn phía trước đây là những người thơ trọ người ta sinh sống ở đây. Và đây là mình vay vào lúc buổi chiều và cả nhà nhìn thấy á thì khu vực Mỹ Phước 3 là một trong những khu vực mà rất là nhiều công nhân cũng như là cán bộ công nhân viên muốn tìm phòng trọ để mà ở. Chính vì thế, các nhà đầu tư từ Sài Gòn, Hà Nội, Gia Lai, Đắk Lắk đều muốn sở hữu cho mình một căn nhà trọ có tổng diện tích là 150 m2 hoặc là 300 m2 tại Mỹ Phước 3 để mà kinh doanh và có một nguồn thu nhập thụ động khá là lớn cũng như là một nguồn thu nhập ổn định về tương lai sau này. Và đây chính là một căn nhà trọ mà rất là nhiều khách hàng muốn sở hữu chúng ta sẽ nhìn lại căn nhà này một lần nha cả nhà sau đó chúng ta sẽ ờ, đi xung quanh và chúng ta sẽ tìm hiểu căn nhà này sẽ như thế nào và gần với những vị trí nào như vậy khách hàng nào muốn sở hữu căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và những khách hàng nào đang muốn tìm hiểu khu vực Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương hoặc là những khu vực tại Bình Dương thì liên hệ cho mình và bây giờ chúng ta Hãy cùng di chuyển để mà xem từ vị trí cái nhà này chúng ta có những tiện ích nào nổi bật và những con đường nào nổi bật để chúng ta quyết định đầu tư tại cái nhà này. Và đây chính là bệnh viện Hồ Hảo đang được xây dựng nha cả nhà. Và khi bệnh viện này hình thành thì ngay vị trí căn nhà của chúng ta có thể kinh doanh buôn bán rất sầm uất. Bên tay phải của chúng ta là đường DG5 là một trong những con đường lớn nối thông qua đường vành đai 4 và đường NE8. Khi chúng ta đầu tư căn nhà này thì ngoài việc có thu nhập thụ động hàng tháng thì việc tăng giá bất động sản cũng là một trong những điểm mấu chốt để chúng ta quyết định. Như vậy thì cả nhà muốn mua căn nhà này thì hãy liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ.